You are. trao hết cho anh nhận lại bao nhiêu nếu đã lỡ yêu nhau em chẳng hay trời chỉ sợ lòng người chẳng còn thương nhớ đời này yêu ai để không phải mãi đau trong lòng yêu ai để chẳng vẫn vương những kỷ niệm mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng dịu dàng hương hoa đang khẽ anh nhiều trăm chảo như xuyên chịu nặng chiếc lá và hừng đông Anh chẳng thể nói cho em nghe nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc Chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang cơm trắng dưa kè có nhau dù đàng hoàng Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay Em theo người cùng anh hoài mong mỏi May cho Thank you. 与我故事。 mm